Hey, xin chào Hôm nay mình uh, giới thiệu đến các bạn một buổi uh, đi uh, giáo ngoại của cha con nhà mình ha đây Cha con giúp bùng sinh ừ. là hai bé nhà mình ừ, Bé nhỏ là bị uh, ờ, lúng sình bởi vì không có uh, mang dép được nữa Ở đây mình sống nông thôn các bạn Các bé được tự do vui chơi Sẵn tiện đây mình nói vấn đề là Vấn đề mang dép ở trẻ nha các bạn thì à, lúc mà bé còn nhỏ khoảng à, khi bé biết đi chúng ta thường bắt bé à, mang dép thì chúng ta cũng khuyên bé thôi chúng ta không nên áp lực quá tại mình thấy nhiều bà mẹ phụ huynh á thì áp lực cái chuyện mang dép nhiều khi bé không chịu mang thì quýnh bé nữa thì đó đều không cần thiết đâu mình chỉ nên là nói với bé thôi dụ như là con không mang dép rồi con sẽ bị đập gai mình chỉ giải thích cho bé nhiều lần như vậy và khi mà bé bị ờ, đạp cái gì đó hoặc bị đau á không cần phải đạp gai đâu mà nhiều khi đi cái văn chằng nó ờ, đạp hòn sỏi nhỏ thôi nó cũng bị đau nữa thì tự động bé sẽ xạo và mang dép thôi như đây là các bạn thấy hai bé nè bé nhỏ là cũng không chịu bỏ dép ga nữa mà vô tình là bé không có biết bùng á bé bước xuống là lúng rồi buộc bé phải là bỏ dép ga thôi thì ờ, đó cũng là điều tốt các bạn thì trong cái vấn đề mà sức khỏe người ta khuyên chúng ta là thỉnh thoảng cũng nên là không mang dép đi trên ờ, đất thì ờ, đất đây sạch nhé các bạn đúng rồi cây mai con giỏi đất sạch ở đây nghĩa là không có bị ờ, các cái chất các cái vật mà nhân tạo á thì khi mà cái bàn chân của mình á đi chân chặn tiếp xúc với đất á dưới bàn chân của chúng ta có rất cái nhiều dây thần kinh thì những cái dàn kinh đó nó giúp cho chúng ta là kích thích cái thần kinh của chúng ta đi đi bộ nhưng mà kích thích thần kinh rất là nhiều nếu mà cái bé mà chịu đi bộ nhiều các bạn chịu vận động nhiều á các bé cũng ờ, học hỏi rất là nhanh tiếp thu rất là nhanh hai bé này là nhỏ cũng không có chịu mang dép nữa nhưng mà đến độ tuổi nhất định đó, khi ờ, bị ờ, vài lần à, đau chân thì bé đã tự mang bây giờ mình à, kêu bé bỏ ra bé cũng không chịu bỏ hồi nãy à, mình thấy bé nhỏ bỏ là mình cũng bỏ dép ra luôn mình cũng đi chân trần luôn mình kêu bé lớn bỏ dép ra nhưng bé lớn không chịu bỏ thì ở vấn đề mang dép đây có một việc nữa nè bạn đó là khi bé còn nhỏ là bé thường xuyên mang ngược khoảng dưới độ tuổi 5 tuổi 5 tuổi 4 tuổi nó xuống thì bé sẽ bị mang ngược thì mình giả sử như là bé không biết đi thì bé sẽ mang 50 ờ, 50 có thể là 50 đúng 50 sai nhưng đây không có như vậy các bạn ở đây là phần lớn á, mang dép ngược nhiều hơn rất là nhiều so với là mang dép thuận phải não của bé bị ờ, nhầm lẫn giữa bên trái và bên phải á. nên bé sẽ mang ờ, thường là bên phải thì mang chân trái và bên trái mang chân phải và điều này chúng ta cũng không cần áp lực lắm đâu khi bé lớn tí xíu á, bé đi ra ngoài nhiều với chúng ta thì bé mình cứ cho bé mang như vậy đi rồi khi gặp người lạ đó người lạ cười bé và nhắc bé ừ con mang giúp ngược kìa thì ờ, bé sẽ tự động đổi lại và đổi nhiều lần như vậy á, thì bé sẽ ờ, quen lại thôi bé sẽ biết lại thôi thì mình cũng không cần áp lực mà phải chữ mắng bé như là con ngu này kia mà con ờ, <laughs> ba mẹ dạy con hoài mà con không biết vậy đó thì chúng ta không nên đó là cái cấu tạo cơ thể não của bé như vậy rồi chúng ta không có cần áp lực lắm thì à, bé lớn nhà mình dần dần cũng mang ờ, đúng lời nè còn lúc trước thì <laughs> bé thường xuyên luôn thường xuyên mang ngược luôn khi ra khỏi nhà mình cũng nhắc và đôi khi mình không có nhắc thì những người xung quanh cũng nhắc thì ờ, dần dần bé ờ, tự thấy mắc cỡ à rồi hôm nay à, một buổi ngẫu hứng chia sẻ đến các bạn cái vấn đề mang dép cảm ơn các bạn đã xem video